Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion và mình là Hồng Phong đến từ Coi 68. Và không phải là một số nữa mà là một năm nữa đã trôi qua và đến cái lúc mà mọi người nghe được podcast này thì chắc là nó sẽ lên vào mình hy vọng là lên kịp vào ngày mùng 2 Tết, mùng 2 mùng 3 Tết gì đấy để ờ, bọn mình có dịp uh, truyền tải cái nội dung này đến với mọi người nhưng mà trước đó thì uh, mình sẽ để nguyên gửi lời chào đến cho mọi người ha ok xin chào anh em uh, rất vui được gặp lại anh em trong một uh, tuần mới và đặc biệt hơn thì đây là một năm mới và chúng ta lại có cơ hội để gặp lại nhau trong một cái chương trình nó đã quá quen thuộc và chúng ta đã đồng hành với nhau trong một chặng đường rất là dài rồi thì à, rất là vui khi trong à, thời điểm mà chúng ta đang bước sang một cái à, cột mốc mới năm 2023 thì chúng ta lại được có cơ hội để ngồi xuống trò chuyện với nhau và tâm sự với nhau về những cái hành trình đã qua ha. Và uh, nếu như mà các bạn đã theo dõi DeFi Discussion được một thời gian khá lâu rồi thì cách đây đúng một năm bọn mình cũng lúc ừ. đó là ừ. Tết bọn mình cũng ngồi thu với nhau hình như hôm đó là 27 28 Tết gì đấy. Và cái topic ngày hôm đấy thì thực ra là nó cũng không phải là một topic liên quan đến DeFi mà là cái câu chuyện là tại sao bọn mình ngưng làm podcast. Ờ nhưng mà thực ra là <laughs> đặt ra một cái tiêu đề như vậy Ờ, nhưng mà sau đấy thì bọn mình làm thêm 50 50 tập 50 52 tập đúng một năm 52 tuần <laughs> và đến bây giờ lại tròn lại một năm thì bọn mình lại có thời gian ngồi lại với nhau và uh, nhìn lại những gì đã làm được trong năm qua cũng như là sau một năm rất là nhiều biến động như vậy thì uh, uh, bọn mình sẽ cùng chia sẻ với nhau những cái điều mà mình sẽ làm trong năm tới thì uh, mình với Nguyên cũng có nói chuyện với nhau trước khi thu cái podcast này là trong năm tới uh, nếu mà đặt hết những cảm xúc sang một bên uh, bắt đầu một cái hành trình mới thì đâu sẽ là những kỹ năng mà bọn mình nghĩ là cần thiết và chính bọn mình cũng sẽ muốn học những cái kỹ năng đấy uh, để mang vào cho năm mới thì không biết với Nguyên thì uh, sau Nguyên một cái chặng đường dài như vậy thì có những cái điều gì mà Nguyên có thể rút ra và có những cái gì mà Nguyên đã mong là mình có thể làm tốt hơn Ừ, chắc là mình sẽ xin phép là nói luôn vào cái vấn đề là mình sẽ hướng tới cái gì trong năm 2023 này và những thứ mà bọn mình muốn học thêm và cải thiện thêm bản thân mình thì uh, chắc là đầu tiên á là cái thứ mà mình muốn cải thiện đó là cái uh, góc nhìn của mình về thị trường tại vì dù gì á thì trong năm cũ á, thì à, cái góc nhìn của mình khi mà xong xuôi lại á, thì mình cũng cũng thấy là nó chưa chính xác lắm kiểu như vậy tức là nó vẫn hơi chủ quan một xíu thì cái cái thứ mà mình muốn cải thiện trong năm 2023 á, là một cái kỹ năng uh, liên quan đến nhìn và phân tích thị trường nó nó khách quan hơn và thì thì cái đó là cái cơ bản và cái trực quan nhất mà nó liên quan đến công việc hàng ngày của bọn mình quan đi quẩn lại thì nó cũng <laughs> liên quan đến cái việc là <laughs> thực ra là về nếu mà về góc nhìn á thì chắc chắn là mọi người không biết nhưng mà mình với nguyên là hai người có góc nhìn rất là khác nhau ừ, khi ừ. mà nói nói về thị trường ờ, nguyên là một người rất là nói như nào nhỉ còn còn conservative là một người khá là thận trọng trong cái việc đấy cái từ khóa mà nguyên nói chuyện nhiều nhất trong cái group chat chung của bọn mình á, là cái từ khóa de-risk lúc nào nguyên cũng sẽ nhắc đến cái từ là phải de-risk de-risk de-risk ừ. nhưng mà còn mình thì ngược lại mình lúc nào cũng bảo mọi người là thôi thử thử risk một tí xem như thế nào ờ, nhưng mà turn out là cuối cùng thì thị trường cũng đấm cho cả hai thâm mắt thực ra như thế này uh, nếu như mà bạn giữ một cái góc nhìn một cái view của bạn á và bạn uh, bạn bạn tin là mình đúng á và bạn không đưa mình mình mình không show cái góc nhìn nó ra cho mọi người để mọi người gọi là stress test á, tức là mọi người đưa ra cái view ngược lại thử thách nữa hả? chẳng hạn à, cãi nhau á đó thì rất khó để chúng ta tiếp cận được với một cái thứ gì đó nó gọi là sự thật có thể cái view của bạn nó đúng đi nhưng mà nó chỉ đúng trong một cái phạm vi nào đó thôi và nếu mà bạn không show ra cái góc nhìn của bạn và mọi người sẽ kiểu như là tới ờ, đưa ra cái góc nhìn của họ đóng góp thêm những cái thông tin chẳng hạn cái thông tin là cái quan trọng thực ra bọn mình cũng đã làm ở trong cái series podcast này ờ, trong một năm đổ lại đây rồi nhưng mà bọn mình muốn nó tăng được cái tính tương tác cao hơn nữa trong năm tới và phần nào đó là bọn mình sẽ gọi là là tiến sát hơn đến một cái thứ gọi là sự thật trong năm 2023 đúng không? Tại vì yeah, <laughs> ừ, dạ. đúng rồi. Và và thật ra là uh, có một cái nữa mà mình mình để ý trong thời gian vừa qua khi mà mình đúng một lần một đúng mình đưa một cái view mình đúng một lần mình đúng hai lần thì biết đâu đó là mình may mắn ừ. uh, thì cuối cùng là cái cái việc mà mình đưa cái cái process phân tích thông tin của mình ra cho mọi người cùng kiểm tra dù đúng dù sai mình vẫn có khả năng để replicate lại cái cái thành công đấy ừ. ờ, nguyên có một cái một một idol uh, viết ra một cái thesis mà chắc là nhiều người cũng biết đó là làm giàu không cần may mắn à uh, Getting Rich Without Being Lucky đúng không? Yeah. Uh, của Naval Ravikant. Yeah. Đó thì uh, đó cũng là một trong những cái ý mà mà mà ông nói đó là mình nếu mà mình biết là mình đúng ở đâu và mình sai ở đâu thì mình sẽ có khả năng mình replicate được thành công và mình có công thức mình tránh được cái sai lầm của của mình trong trong trong tương lai. Ừ. thì uh, đó là một cái thứ mà đó là tại sao đó là lý do mà tại sao bọn mình thu cái podcast này cái việc mà thu podcast đầu tiên là để chính bọn mình quán chiếu cái lại cái góc nhìn của bản thân và ừ. khi mà đã nói ra được rồi á tức là mình đặt lên cho hàng ngàn người cùng cùng nhìn là vào cái view đấy thì nếu mà các bạn đọc những comment của DeFi discussion á bạn các bạn sẽ rất nhiều lần thấy có những bạn khán giả các bạn không đồng ý với với bọn mình các bạn đưa ra những cái lý do khác uh, và đưa ra một cái kết luận khác với bọn mình nghĩ bạn chuyện đấy rất chuyện bình thường ở trong thị trường thì uh, đúng sai nhiều lúc nó cũng khó nói nhưng mà mình rất là mừng tại vì có những người phản biện với mình và mình bọn mình có thể học thêm từ từ chính các bạn những người nghe podcast này ừ chắc là cũng muốn nghe Phong chia sẻ một xíu về những thứ mà Phong muốn improve tức là cải thiện trong năm 2023 để coi như là thứ nhất là tồn tại trong thị trường này và thứ hai là phát triển nó rực rỡ hơn trong 2023. Dạ. Yeah. Uh, thực ra là không phải là đến năm nay mình mới bắt đầu nghĩ về cái cái kỹ năng này nhưng mà mình đã bắt đầu nghĩ từ cách đây 2 năm rồi nhưng mà mình vẫn chưa thực hành được và tại vì cái cái kỷ luật của mình khá là kém đó là ừ. cái việc quản lý uh, danh mục đầu tư quản lý danh mục đầu tư nó gồm rất là nhiều thành tố nhỏ nó bao gồm là xây dựng cái plan của mình rồi liên tục cập nhật thông tin để điều chỉnh cái plan và có những cái uh, action phù hợp với lại từng cái kịch bản của thị trường thì cái việc đấy nghe thì có vẻ dễ nhưng mà cái việc mà stick consistently với những cái thứ mà mình đã lên kế hoạch đó là một việc rất là khó và năm 2022 mình đã không làm được uh, giống như là mọi, mọi người chắc là sẽ có cái cảm giác như thế này mọi người nhìn cái uh, portfolio của mình tại vì năm 2022 có có những đợt sóng rất là mạnh nó tăng rất là nhiều và nó cũng giảm rất là nhiều và trong cả hai trường hợp đấy á, thường thì mọi người sẽ kệ mọi người sẽ kệ luôn cái plan mà mình đã làm ra ban đầu uh, mình thấy rất là nhiều người ví dụ như là uh, khi mà portfolio của họ giảm quá nhiều rồi giảm quá cái mức mà cắt lỗ nhưng mà họ không cắt thì họ sẽ có một cái thái độ là họ kệ luôn họ sẽ ừ. kệ nó và thắp nhang cầu cho nó hồi và khi mà nó hồi á vào ừ. tức là mọi người hứa là chỉ cần nó tăng lại đến cái mức đấy thôi mọi người sẽ ngay lập tức thoát hàng ra và về lại cái vị trí stablecoin an toàn hoặc là về lại những cái đồng đồng big cap nhưng mà cuối cùng họ lại không làm họ khi ừ. mà nó nó nó chạm đáy xong rồi nó lên thì mọi người lại mong là nó lên tiếp nữa ừ. và mình cũng là người bị dính cái đấy cho nên là thứ mà mà mình muốn học là uh, và muốn thực hành trong năm tới là cái việc mà quản lý cái danh mục đầu tư tốt hơn yeah, dạ, đó là cái cái quan trọng nhất có kế hoạch và follow được kế hoạch của mình và cái những cái này thì chắc là mình sẽ phải học nguyên nhiều tại vì nguyên là một người lúc nhưng mà mình như mình nói nguyên lúc nào cũng sẽ làm những cái thứ rất là ăn chắc mặc bền nguyên chỉ làm những cái thứ mà vào những cái đồng coin mà nguyên hiệu và cập nhật thông tin ừ. liên tục thôi uh, yeah thì đó là đó là một cái thứ mà mà mình nghĩ và nếu mà mọi người có một cái tip nào quản lý một cái cách một cái plan nào đấy mà mọi người có thể theo được thì rất là mong mọi người có thể chia sẻ cho bọn mình để mình cùng tham khảo. Ừ. Thực sự ra thì cái việc mà học cách để quản lý một cái danh mục mà làm sao cho nó thứ nhất là nó sinh lời một cách ổn định và thứ hai là nó sẽ giảm thiểu được uh, rủi ro khi mà có những cái sự cố uh, black swan nó diễn ra thì cái này uh, mình nghĩ là bản thân ai tham gia thị trường cũng sẽ phải học thôi không những là học trong năm 2022 mà còn phải học cho những năm sắp tới rất nhiều à, bản thân mình cũng cũng rất là muốn improve tức là muốn muốn cải thiện cái kỹ năng này tại vì như phong có chia sẻ hồi nãy á, là uh, thường thì ờ, nhà đầu tư tham gia thì ờ, dễ bị chi phối bởi cảm xúc lắm nên là nếu mà có một, một cái bộ kỹ năng và có một cái mình tạm gọi là một cái lý thuyết đi ha một cái uh, công thức và nó có những cái con số nó rõ ràng để mọi người quản lý cái danh mục của mình theo những cái công thức đó tại vì mọi người hình dung như vậy nè lý thuyết thì đúng là nó chỉ là lý thuyết và nó rất khác thực tế nhưng mà cái lý thuyết đó về bản chất nó đã nó đã được tính toán được chiết xuất ra từ những cái dữ liệu ở trong quá khứ và mình phải học những cái đó để làm sao để mình giảm thiểu được những cái bất chấp trong tương lai chứ không phải là mình kêu là à, tôi uh, tôi làm gì cũng được tức là tôi uh, miễn sao là nó có profit là được nhưng mà thực ra cái profit đó nó không có ổn định và nó không có được đặt trên một cái nền tảng nó được tính toán kỹ lưỡng thì cái profit đó nó sẽ không thể ờ, sustain nó không thể duy trì được trong một khoảng thời gian dài thực ra có một cái meme mà có một cái meme mà ở trên fanpage của 68 có một số, uh, số bạn hay comment á đó là ừ. cái hình mà cái người đàn ông mà ngồi trên cái cái cột cao hay là cao á cái, ừ. cái câu ở trong đấy là thực ra là số tiền đấy chưa bao giờ thuộc về tôi cả chỉ là tôi đi ngang qua thị trường đúng cái lúc nó sôi động nhất thôi thì cái số tiền nó chỉ nhảy vào túi mình nằm tạm thời thôi chứ nó không phải là của mình nên là mình cũng không giữ lại nó được thì có một cái nữa mà mình đã học nhưng mà mình không xài được trong năm 2022 đó là kỹ năng cốt ờ, ừ. bảo là cốt thì hơi căng nhưng mà thực ra là mình chỉ học Power BI và SQL để uh, lọc data từ từ on chain thôi nhưng mà cái vấn đề của một người cốt tay trái á, chắc là những ai mà <laughs> từng học cốt cũng hiểu được đó là mình không dành thời gian nhiều với nó rồi mình không sống cùng với nó và mình không stress test cái kỹ năng của mình đủ nhiều ừ. ờ, và mình thực ra là mình cũng cảm thấy mình không có nhiều lợi ích khi mà mình làm cái đấy là một và thứ hai á là mình nhìn thấy những người khác người ta làm quá giỏi rồi ừ. ờ, mình không nên là cái việc của mình làm nó cũng quan thua gì cả đó là cái cảm giác của mình khi bắt đầu bắt tay vào học code thực ra thì ai cũng biết là lập crypto học code để lấy trên Dun hoặc là lấy từ smart lấy từ blockchain data từ blockchain về là làm để có data raw và mình tự mình xử lý được và hai nữa là nếu như mọi người học code để mà đọc được smart contract thì quá tốt rồi còn nếu mà học tay ngang và muốn làm một cái gì đó nó sẽ rất rất là khó và đó là cảm giác của mình mình đã trải qua 50 tiếng học code mà cuối cùng mình không xài được <laughs> và mình phải bỏ dở cái, cái kỹ năng đấy nó khá là đáng tiếc Ừ. thực ra thực ra thì uh, cá nhân mình cũng rất là mê uh, cũng muốn gọi là gọi là mình mình mình nhúng chân vào một xíu mình thử một xíu về cái cái cái mảng code này á honestly á là Ờ, hiện tại mình cũng gọi là cũng có theo dõi một vài cái bài post ở trên Twitter của nhiều cái tài khoản họ là coder họ là những cái người lập trình trong các dự án họ chia sẻ một vài các cái ờ, thông tin liên quan kỹ thuật này nọ thì mình cũng có đọc cái đó thôi thì mình chỉ gọi là gọi là đọc để hiểu ờ, dừng lại ở cái mức đọc hiểu thôi chứ thực ra thì để mà nói là có thời gian để ừ, gọi là thực chiến với nó và gọi là dành ra một cái khoảng thời gian mà đáng kể trong ngày để mình để mình thực sự mình triển khai một cái product hoặc là một cái gì đó nó từ bước A đến Z có thể nó không nó không hoàn hảo như một cái ứng dụng mà anh em thường làm đúng không à, thường sử dụng đúng không nhưng mà ít nhất là nó viable minimum viable tức là nó nó ít nhất là nó xài được thì cái này là cũng là một cái mình mình tạm gọi là một cái uh, plan trong 2023 đi của cá nhân đi tức là <laughs> sẽ sẽ sẽ tìm tòi đâu đó có thể là nghịch vui thôi tức là mình thử tay và mình uh, mình hình dung được là từ cái bước A đến bước Z nó sẽ đi qua những cái gì và cái ứng dụng ở phía dưới nó sẽ làm như thế nào thì cái goal nó hơi to một xíu nữa chắc là cũng khó ra sẽ phải break down ra nhiều <laughs> nhiều cái bước ví dụ như là A đến Á thôi chẳng hạn ít ít thôi cũng được <laughs> đó thì thì mình sẽ đi từ từ thì cái đó cũng là một trong những kỹ năng mà mình cũng uh, rất là thích và cũng muốn là cải thiện thật ra anh em mà tham gia thị trường crypto á cứ nghĩ là à đây là thị trường tài chính kiếm tiền nhưng mà à, về cơ bản nó còn có nhiều cái vấn đề liên quan đến kỹ thuật và cái vấn đề liên quan đến mô hình kinh doanh nữa nên là việc mình chủ động bắt tay vào mình thử nghiệm mình làm những cái thứ nó nó nó ở phía dưới á, thì nó cho anh em thêm cái sự tự tin về kiểu mình hiểu cái product đó tức là khi mà ví dụ như nhìn thấy người ta siêu một cái product gì đó người ta nói là cái này là tính năng gì đó ghê gớm lắm nhưng mà nếu mà ví dụ như bạn đã từng chạm tay vào những cái smart contract bạn đã từng uh, đọc những cái dòng nó dòng dòng code này nọ những cái bất những cái lỗi mà nhiều người hay chia sẻ trên Twitter thì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và bạn sẽ có những cái góc nhìn nó uh, đa chiều hơn thì cái đó là cái cái sự gọi là cái sự kỳ diệu hả, kỳ diệu thì nó cũng ờ, <laughs> hơi hơi, hơi hay nó là một cái gì đó hay hay của crypto tức là nó là một cái sự tổng hợp và không phải là những cái tay chơi ở bên thị trường truyền thống họ có thể ờ, một phát họ dominate được đúng không ví dụ như nếu đây là một cái cuộc chơi thuần về tài chính và một cái doanh nghiệp nào đó họ có uh, doanh nghiệp nào đó ở bên truyền thống họ có thế mạnh về uh, vốn chẳng hạn thì uh, họ sẽ dominate luôn cả cái thị trường này tuy nhiên là đây là một cái thị trường nó nó nó còn nhiều yếu tố khác nên là chúng ta vẫn còn cái gọi là cơ hội để chúng ta gọi là ừ, nhảy lên bàn cân ờ, nhân tiện nói về cái chủ đề học một cái gì mới á thì uh, mình mình tự dưng mình nhớ lại một cái một cái video của TEDx Talk Ờ, ừ. cái đó là cái video mà nhiều, có lượt xem nhiều nhất của cái kênh đấy luôn ờ, 33 triệu view ờ, và mọi người có thể search lại cái đấy cái tên của video là The First 20 Hours là cái đó là một cái video nói về 24 giờ à 20 tiếng để bạn có thể học được một kỹ năng nào đó mới thì uh, nó có ông ông ông nhận giả ông chia thành bốn cái bước đơn giản để các bạn có thể học được cái đấy mình chỉ nói sơ qua thôi còn nếu bạn muốn xem chi tiết thì các bạn có thể coi lại cái video đấy nó là một cái video rất là hay rất là hữu ích và hầu như năm nào mình coi lại hai ba lần thì ừ. uh, nó có bốn bước bao gồm á, là khi bạn bất kỳ học một kỹ năng nào đó á, thì cái bước đầu tiên đó nó sẽ là deconstruct the skills là bạn sẽ bóc tách nó ra thành những ừ. cái kỹ năng những cái những cái kỹ năng chính nào đó uh, học mà mà bạn muốn học ví dụ như là um, mình mình nói là ví dụ như là nghiên cứu về crypto chẳng hạn thì bạn sẽ có những cái field những cái lĩnh vực nhất định chia ra thành từng mảng từng mảng thị trường và sẽ học dần từng cái đó uh, cái bước thứ hai là cái bước quan trọng nhất với mình là quan trọng nhất đó là learn enough to self-correct tức là bạn sẽ cố gắng bạn học những cái skill ấy đến một mức nào đó mà bạn tự sửa được cho bản thân mình tức là bạn đủ khả năng để bạn biết được là mình đúng ở đâu mình sai ở đâu để sửa cho khả năng mình à, để để ừ. sửa cho mình mà nếu mà không tự sửa được á, thì tìm những người khác có cùng level hoặc là cao level hơn bạn để họ có thể nhìn nhận được cái cách tư duy của bạn để họ bổ sung thông tin cho bạn cái thứ ba là uh, remove practice barrier là Ờ, cố gắng loại bỏ những cái những cái rào cản khiến bạn mà không thể nào luyện tập um, cái kỹ năng đấy được ví dụ như bọn mình nguyên có một cái một cái video là ở ờ, uh, những điều cần làm để mà full time crypto á thì um, để mà sống chết được với thị trường thì với với bất mình nha bọn mình thì có phải có một cái thời gian một cái lượng thời gian đủ lớn để mà ăn nằm cùng với thị trường thì đó là cách mà bọn mình loại bỏ những cái rào cản để luyện tập tại vì đó là công việc chính của bọn mình thì với các bạn thì nó sẽ apply vào từng kỹ năng ờ, thì đó đó là cái lý do mà tại sao mình nói là mình kể cả mình có 50 tiếng học code mình cũng không không ừ. thể nào master được tại vì mình không có cái không gian để mình luyện tập ừ, sự liên tục yeah, sự liên tục đúng rồi và đó cái nguyên vừa nói là cái bước cuối cùng á là luyện, luyện tập liên tục ít nhất được 20 tiếng ừ. dựa vào tất cả những cái đấy thì nó phải có phương pháp thì đó đó là một cái bài học mà mà mình luôn mình luôn mang theo khi mà mình áp dụng vào bất kỳ một kỹ năng mới vào kỹ năng mới nào vào yeah, thì cái cái câu chuyện nó là như vậy à và ừ, nhân tiện nguyên có mention đến thị trường truyền thống thì đúng là mình cũng có một cái kỹ năng mà mình muốn học đó là uh, về tài chính doanh nghiệp ừ. của một cái business firm lớn đàng hoàng uh, một cái business mà tức là họ làm tài chính một cách chuyên nghiệp chứ không phải làm tài chính kiểu FTX đó thì cái cái câu chuyện là như vậy thì um, gì thì gì uh, các các doanh nghiệp tài chính uh, như là kiểm toán hay là những công ty được niêm yết trên sàn đó, cái nghiệp vụ tài chính của họ rất là hoàn thiện và họ làm rất là tốt cái việc đấy uh, ờ, và vào web 3 và các công ty web 3 blockchain crypto các thứ thì họ cũng mới chỉ một phần nào đó bắt trước được cái process của những công ty đấy thôi và cái kỹ năng đấy là một cái kỹ năng mà bắt rất là cần thiết khi mà thị trường nó nó mở thua hơn nó nó trưởng thành hơn ờ, tức là tức là trước đây nó giống như là một cái cái vùng mà à, mọi người tưởng tượng nó giống như là một cái vùng viễn tây vậy mọi người đi khai phá, ừ. mọi người ừ. nhảy vào mọi người tìm mọi người uh, xây nhà xây cửa làm tất cả mọi thứ đất đai rộng rãi không ai phiền đến ai nhưng mà khi mà xây dựng những cái khu dân cư những cái thành phố lớn rồi đó, thì bắt buộc phải quy hoạch ừ. thì đối với mình cái kỹ năng về tài chính doanh nghiệp nó là một cái uh, kỹ năng về quy hoạch giống như vậy và thực ra là cả mình và nguyên đều học môn này ở trường đại học <laughs> rồi nhưng mà thực ra là lúc đấy bọn mình không để ý nó nhiều đến mức đấy và bây giờ thì gần như là không còn nhớ một cái gì hết đúng không nguyên ừ Ừ. Thực ra thì ờ, nãy Phong có đề cập đến một cái case là FTX đúng không? Thì đầu năm thì chúng ta nói những cái chuyện này thì nó cũng ờ, hơi hơi hơi kỳ tại vì nó cũng là những cái vết gọi là vết xước của năm cũ rồi. Nhưng mà cái này thì chúng ta phải thừa nhận với nhau là thị trường crypto nó vẫn đang còn chưa được uh, regulate, nó chưa được quản lý một cách nó chuẩn chỉ lắm và chắc chắn là trong tương lai thì nó sẽ có nhiều cái hoạt động để nó move dần lên cái tiêu chuẩn của tài chính truyền thống đó thì dạ. ờ, thì và nó vẫn phải giữ được những cái lợi thế của crypto ờ, những cái sự ờ, phi tập trung những sự minh bạch hóa khi mà bọn mình thu cái tập này thì uh, <laughs> nó cũng vừa nổ ra một cái tin gọi là nó cũng là hệ quả thôi hệ quả của một cái uh... một trong những ngựa gà khổng lồ tiếp tục té xuống hả ừ. nhưng mà nhưng mà nó là hệ quả của của cái việc mà poor management đúng không? Ừ, đúng rồi nó là hệ quả của một cái uh, cái khâu một cái quá trình quản lý tài chính nó không rõ ràng và không lành mạch uh, ờ, tiền nó cứ gọi là nó bị commingle tức là nó bị ờ, nhập nhằng với nhau nó bị trộn lẫn với nhau á uh, cái chủ đề này thì chắc là uh, hẹn mọi người uh, trong một cái tập nào đó phía sau này uh, khi mà uh, chúng ta có điều kiện còn uh, chắc là tập này thì uh, uh, sẽ dành để nói đến những cái tương lai nhiều hơn những cái phát triển uh, nhiều hơn thay vì là chúng ta cứ uh, uh, gọi là chúng ta sao nhỉ chúng ta uh, hoài hoài niệm á <laughs> thì yeah. Dạ. uh, ờ, về cơ bản thì bọn mình đã say yes với một cái thứ mà bọn mình chưa từng nghĩ là bọn mình sẽ làm trong quá khứ đó là cái podcast này và bọn mình tin á là nếu như mà trong năm 2023 cái khởi đầu mới này bọn bọn mình muốn uh, improve bản thân và học thêm nhiều điều mới lạ nữa thì uh, chắc chắn cái đoạn đường phía trước nó sẽ sẽ sẽ có rất nhiều cái hành trình nó thú vị hơn rất nhiều cái tập đầu tiên bọn mình thu á bọn mình không có nghĩ là bọn mình sẽ sẽ đi dài đến đây đâu tức là đi tới bảy mươi mấy số đâu bọn mình đã willing là uh, làm một cái gì đó mới làm một cái gì đó bọn mình thích và bọn mình cảm thấy là nó hấp dẫn và nó mang lại giá trị cho mọi người và bọn mình đã làm và à, bọn mình sẽ tiếp tục làm ờ thực ra là cái số đầu tiên bọn mình còn điên đến mức mà bọn mình viết cái tiêu đề của cái video đấy đến giờ chắc chắn không ai tìm được luôn cái video đấy mọi người yeah. Dạ. cách duy nhất mọi người tìm được video trên youtube là mọi người lội ngược về đến tầm tháng 6 năm 2021 thì mọi người mới tìm được thôi chứ còn bây giờ mọi người search chắc chắn là search không ra tại vì cái tiêu đề đấy do bạn tổng biên tập của bên mình bạn ấy là một người rất thích chơi chữ và bạn ấy bảo là làm về Solana đúng không? Solana viết token là Sol đúng không? Là SOL đúng không? Thế thì mình đặt là chuyện gì mà ừ, xôn xao thế? <laughs> là là xôn sao là nó vừa là xôn sao mà nó vừa là xôn bị làm sao ấy. không thể tin được là bọn mình đặt cái tên đấy thì nhưng mà thực ra nó là một cái gì đó nó nó mang lại cái chất cho cái DeFi discussion này nó pop up và nó hơi điên điên một xíu và nó hơi uh, nó hơi khùng khùng và nó vẫn có một cái gì đó nó rất là hàn lâm đúng không nó vẫn vẫn yeah. nó nó vẫn rất là uh, nó vẫn rất là divide discussion đó, mình chỉ có thể và thực ra nếu yeah. mà mọi người tìm lại những cái thông tin đấy thì uh, hình đâu đấy thì những cái thông tin từ thời điểm đó đến tận bây giờ nó vẫn nó vẫn còn valid ừ. nó vẫn còn ừ. thì đó thì uh, hy vọng là cái uh, cái việc mà bọn mình ngồi nhìn lại những hành trình đã qua cũng như là vạch ra những cái kỹ năng những cái plan mà bọn mình sẽ thực hiện trong uh, thời gian tới thì uh, nó sẽ đâu đó vẫn sẽ mang lại nhiều cái giá trị hơn trước hết là cho bọn mình bọn mình uh, có thể cải thiện uh, và phát triển hơn trong thị trường uh, quan trọng hơn hết là mang lại được những cái giá trị nó nó nó hữu ích và nó mang tính dài hạn hơn cho uh, anh em thì uh, uh, bọn mình rất là willing học hỏi thôi thì nếu như mà có những cái tài liệu hoặc là những cái điều gì thú vị uh, xoay quanh những cái vấn đề mà bọn mình đã chia sẻ thì anh em có thể comment ở phía dưới và uh, maybe là share cái góc nhìn của anh em về việc là làm sao để chúng ta cải thiện bản thân ở trong thị trường này yeah và chắc là đó là những cái tâm sự của bọn mình uh, nhân dịp cuối năm thực ra là cuối năm rồi ngồi nhìn lại những cái gì uh, uh, đã đang và sẽ làm thì nó cũng là một cái hay ho và tất nhiên là không ai biết được là một năm tới sẽ có những cái ừ. gì ừ. nhưng mà hy vọng là đến tết năm sau bọn mình vẫn có thể ngồi nói chuyện và chia sẻ cùng với mọi người về thị trường về những cái gì mà bọn mình muốn ừ. làm và mong là đến lúc đấy thì chúng ta sẽ có nhiều thứ hay ho hơn để nói với nhau ừ. Ok, thì uh, nói là cuối năm vậy thôi chứ thực ra cái tập này lên sóng là cũng là mùng 2 Tết rồi. Đầu năm. <laughs> Đó thì không biết nói gì hơn. Cảm ơn anh em đã dành thời gian cho bọn mình trong uh, những ngày đầu năm này. Uh, bọn mình biết là những ngày đầu năm này thì anh em có rất là nhiều những cái nội dung để có thể theo dõi và enjoy nhưng mà anh em đã chọn uh, đồng hành cùng với DeFi Discussion ở trong những lúc khó khăn trong những lúc thị trường nó biến động và trong những lúc mà nó ấm áp nó cũng hơi uh, uh, bình ổn lại thị trường nó cũng hơi bình ổn lại như thế này rồi thì uh, không biết nói gì hơn uh, cảm ơn anh em và chúc anh em uh, những ngày uh, đầu năm thật là uh, hạnh phúc bình an và thật nhiều sức khỏe để chúng ta có thể uh, uh, chuẩn bị cho những cái chặng hành trình dài phía trước ha. Yeah và chúc các bạn à, và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe và uh, thật nhiều niềm vui uh, hẹn gặp lại các bạn trong những số đi DeFi discussion sau bye bye